Đó chính là cảm giác của một tiền đạo phải không? Mình sẽ tái sinh Ở trong trại xanh Người trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới Chính là mình Đón xem Trại Xanh trên kênh Animax